Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin EVN thua lỗ, liệu có phải sau thiếu xăng thì sẽ đến thiếu điện hay không? Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa công bố tập đoàn này ước tính lỗ gần 16.000 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm và dự kiến sẽ lỗ khoảng 31.360 tỷ đồng trong cả năm. Nguyên nhân chủ yếu là do giá nhiên liệu để sản xuất điện đang tăng vọt. Đây là hình ảnh một bài báo nói về việc EVN bị thua lỗ. Tuy đã vào thế kỷ 21 nhưng nhiệt điện vẫn giữ một tỷ trọng rất cao trong ngành điện, một ngành sản xuất vừa tốn kém vừa gây ô nhiễm môi trường và đã bị nhiều nước trên thế giới loại bỏ từ lâu. Nhiệt điện Việt Nam chiếm tới 32,2% trong tổng số sản lượng điện quốc gia và đây chính là nguyên nhân gây thua lỗ của ngành điện trong năm nay. Vì nhiệt điện sử dụng than và dầu, những loại nhiên liệu hóa thạch mà Việt Nam phải nhập khẩu. Đây là hình ảnh phân bổ nguồn điện. Năm nay do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh tại Ukraine và việc Indonesia cấm xuất khẩu than đã làm cho giá than trên thị trường thế giới tăng mạnh cùng với sự biến động mạnh của tỷ giá USD đối với tiền Việt Nam. Tất cả ảnh hưởng đến giá bán của các nhà máy điện. EVN cho biết tập đoàn này đã tìm mọi cách để cắt giảm chi phí nhưng chi phí sửa chữa, chi thường xuyên vân vân vẫn không đủ để bù lỗ, lỗ cho chi phí mua điện đang tăng cao. Chưa kể đến các dự án vay vốn ODA của EVN để đầu tư lưới điện khi tỷ giá biến động cũng gây lỗ đến 756 tỷ đồng. Hiện nay EVN đang gặp những khó khăn như sau. Không cân đối được dòng tiền để thanh toán phí mua điện cho các nhà máy điện, ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy, dẫn đến ảnh hưởng việc đảm bảo nguồn cung cấp điện. Chi phí sửa chữa đã bị cắt giảm từ 10 đến 30%, nếu tiếp tục cắt giảm sẽ ảnh hưởng đến an toàn vận hành của hệ thống và có thể gây ra sự cố. Khó khăn trong huy động vốn, cân đối nguồn vốn để đầu tư vào các dự án điện, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình điện. Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVE e cho biết, với mức độ thua lỗ hiện nay, trong ngắn hạn thì sẽ chưa ảnh hưởng gì, nhưng về lâu dài thì các tổ chức cho vay quốc tế sẽ đánh giá tiêu cực. Họ sẽ không cho vay nếu tình trạng thua lỗ kéo dài, ông nói. Chính phủ và các bộ ngành cũng phải tính toán làm sao có giải pháp để đảm bảo hài hòa lợi ích. Theo tính toán của EVN, giá bán điện bình quân năm nay ước tính là 1.786 đồng trên 1 kWh, trong khi giá mua bình quân là 2.500 đồng trên 1 kWh. Sau 5 năm liên tục bị có lãi, đây là lần đầu tiên EVN đã bị lỗ khủng. Đây là hình ảnh lợi nhuận sau thuế của EVN những năm gần đây. Theo dự báo, giá điện nhiên liệu thế giới năm 2023 chưa có dấu hiệu giảm, tỷ giá ngoại tệ US dollar vẫn đang tăng, tỷ trọng nguồn điện giá rẻ giảm ví dụ như thủy điện và tỷ trọng nguồn điện giá cao lại tăng như là nhiệt điện. EVN vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong cân đối dòng tiền để thanh toán chi phí mua điện, cân đối và huy động vốn để đầu tư các dự án điện. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của EVN trong những năm tới không chỉ giá điện mà cả sản lượng điện đang chịu áp lực rất lớn khi mà giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất điện đều tăng vọt và nguồn ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu lại đang thiếu hụt nghiêm trọng. Tuy EVN khẳng định sẽ tiếp tục sản xuất cung ứng điện an toàn phục vụ sự phát triển của kinh tế xã hội và sinh hoạt của người dân, nhưng qua các bài học thực tế về việc thiếu xăng kéo dài trong thời gian qua, có lẽ không mấy ai có thể lạc quan với lời hứa hẹn của những ông quan điện lực này. Một vấn đề lớn nữa cần đặt ra cho bài toán năng lượng của Việt Nam là vì sao Việt Nam lại thiếu than, lại phải nhập khẩu than, trong khi Việt Nam là một quốc gia dồi dào tài nguyên thiên nhiên và dồi dào các mỏ quặng than đến thế. Đây là hình ảnh mỏ than của Việt Nam. Câu trả lời nằm ở chỗ, từ nhiều năm trước Việt Nam đã cho xuất khẩu than đá và khai thác than bừa bãi. Các mỏ than hiện nay đang dần cạn kiệt, than lộ thiên không còn nữa, khô kiệt đến mức mỏ than Lộ Thiên lớn nhất ở Quảng Ninh đã phải đóng cửa vào năm 2021. Những mỏ than sâu trong lòng đất thì chưa đủ công nghệ để khai thác. Chính vì thế, khi nhu cầu sử dụng tăng, giá than nội địa cũng tăng theo, dẫn đến việc buộc phải nhập khẩu than đá từ nước ngoài trở về. Chỉ riêng với ngành điện lực, tổng nhu cầu than cho sản xuất điện giai đoạn 2016-2030 là khoảng 1,4 triệu tấn. Trong khi đó, than trong nước chỉ sản xuất được khoảng 735 triệu tấn, nhu cầu nhập khẩu 650 triệu tấn ngay trong năm 2022. Khi lo ngại về tình thế biến động than trên thế giới ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, Indonesia đã ra lệnh cấm xuất khẩu than, thế nhưng ngành than Việt Nam vẫn đường hoàng cho xuất khẩu 2 triệu tấn than. Bức tranh toàn cảnh cho thấy một tương lai đang rất ảm đạm cho người Việt Nam ở trong nước.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 sắt thủy và những khoản nợ rất khó đòi. Thời gian gần đây, Egro Group của sắt thủy liên tục bị nhà đầu tư tố cáo là bất tín, gian lận trong thương mại, chây ý không thực hiện thanh toán lãi và gốc như đã cam kết trước đó. Tập đoàn này còn nợ thuế dài hạn và vừa bị Cục Thuế Hà Nội ra 17 quyết định cưỡng chế thuế với tổng số tiền lên đến hơn 5,62 tỷ đồng. Những tai tiếng này không phải mới nó đã âm ỉ vài năm nay nhưng đến bây giờ trong trò lưu chung của những khổ chủ bị dính đủ các loại lừa đảo, từ lừa đảo cá nhân đến lừa đảo doanh nghiệp và ngân hàng thì không thông tin về phốt của sắc thủy mới lộ lên. Vào trang vote.vn có thể tìm thấy rất nhiều những bình luận chỉ trích đại gia này. Những tai tiếng mà đại gia mắc phải như lừa đảo, dụ dỗ người già tham gia đầu tư rồi xù luôn cả vốn lẫn lãi, quyệt lương, quyệt tiền bảo hiểm của nhân viên, kể cả nhân viên đang mang thai, thu học phí rồi ôm tiền đóng cửa, không tổ chức giảng dạy, cũng không hoàn tiền, tài sản toàn thuê mướn không quảng cáo là tài sản của mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Ngọc Thủy thường được gọi là Sắc Thủy. Sắc Thủy tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Thủy, sinh năm 1982 tại Hà Nội. Ông vốn là doanh nhân, nhà đầu tư nổi tiếng của Việt Nam, người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn E-Group Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax. Ông được cảnh cáo là doanh nhân năng nổ, dám rời bỏ giảng đường của đại học để lao vào kinh doanh từ rất sớm. Sự nghiệp kinh doanh của ông bắt đầu từ năm 17 tuổi, khi đó ông cùng với một thầy giáo mở một trung tâm luyện thi đại học. Đến nay, Sắc Thủy đã xây dựng được một hệ thống sinh thái gồm giáo dục, một chuỗi các công ty con chuyên phát triển về các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, organic và công nghệ thông tin. E Group của ông từng được hợp tác với các tập đoàn quốc tế như Trung Dam của Hàn Quốc, SK Telecom của Hàn Quốc, Franklin Lenin của Mỹ. Vào năm 2008, công ty Apex đã nhận được giải thưởng danh giá là giải thưởng thương hiệu mạnh và giải sao khuê năm 2018. Năm 2017, ông Thủy được nhận giải thưởng doanh nhân châu Á. Đây là hình ảnh E-Group đang hợp tác cùng tập đoàn Trung Đam của Hàn Quốc. Ông Thủy được biết đến rộng rãi hơn khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Shark Tax Việt Nam hay còn gọi là Thương vụ Bạc Tỷ với tư cách nhà đầu tư khách mời. Chương trình này do công ty TV Hoops sản xuất và phát sóng trên VTV3. Shark Tax Việt Nam là một chương trình truyền hình thực tế dành riêng cho startup trẻ. Chương trình này thuộc bản quyền của Sony Pictures và rất thành công tại nhiều nước khác nhau. Tham gia chương trình này, Sắc Thủy đã đầu tư rót vốn vào nhiều dự án kinh doanh start-up của nhiều bạn trẻ. Mùa một chương trình, Sắc Thủy đầu tư đến 19,2 tỷ đồng, mùa 2 thì đầu tư 25 tỷ đồng. Ông từng nói một câu rất hay, nếu các bạn có đam mê, xác định rõ việc mình muốn làm và sẵn sàng đánh đổi, chấp nhận nhiều thử thách để thực hiện thì hãy chọn và tự chịu trách nhiệm. Không rõ sát thủy sẽ tự chịu trách nhiệm về các hành vi lừa đảo của mình như thế nào khi pháp luật chưa thể sở gáy. Hiện tại nhiều phụ huynh học sinh của trung tâm Anh ngữ APAX tại Đồng Nai và Buôn Ma Thuột đang điều đứng vì mất tiền mà con không hề có chỗ để học. Nhiều nhân viên của E-Group không được nhận lương, nhiều nhà đầu tư ròng rã vất vả tìm kiếm ông khắp nơi để đòi tiền mà ông vẫn biệt vô âm tín. Đây là hình ảnh các nhà đầu tư căng băng rôn đòi tiền trước cổng của tập văn phòng của tập đoàn E Group tại Hà Nội. Từ nhiều năm nay, các nhà đầu tư không nhận được cả vốn lẫn lãi trong số tiền họ đã đầu tư vào công ty của ông. Đa số họ đều là người già, nhiều người còn vay mượn để đầu tư. Có người do đã cầm cố tài sản vay ngân hàng để đầu tư cho sắc thủy, nay bị ngân hàng đòi nợ, quá quẫn bách họ chọn con đường tự tử để giải thoát. Trong khi đó, có thông tin từ nhà báo Facebook đăng trên mạng xã hội, gia đình Sắc Thủy đã hoàn tất hồ sơ định cư châu Âu, nghĩa là ông ta đã lên kế hoạch cao chạy xa bay từ rất lâu. Điều này cũng không lạ với các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng làm tương tự. Câu chuyện của Sắc Thủy cho chúng ta thấy rõ, ở Việt Nam nhiều giải thưởng chỉ là thứ được mua để đánh bóng tên tuổi, để tạo ra hào quang cho quá trình lừa đảo qua những kẻ bất lương khi mà luật pháp có quá nhiều kẽ hở và